Hello, hello, xin chào tất cả quý vị và các bạn có mặt trong cái buổi tối ngày hôm nay. À, thông điệp à, Dũng dành cho các nhà đầu tư chứng khoán muốn thành công đó là gì ạ? À, có bao nhiêu các bạn đang ở đây khi mà chúng ta đầu tư chứng khoán, bắt đầu đầu tư chứng khoán hoặc đầu tư rất nhiều năm rồi nhưng không biết bắt đầu từ đâu? À, trên thị trường thì hiện tại nó có quá nhiều thông tin có thể là gọi là nhiễu loạn, có quá nhiều thông tin mà chúng ta không biết là chúng ta ứng dụng nó ra sao bởi vì lý do vì sao lý do vì sao chúng lại chưa thành công trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán lý do vì sao chúng ta vẫn chưa có một phương pháp chưa có một hệ thống đầu tư hoàn chỉnh và trong cái video này Dũng tin chắc rằng là nếu chúng ta xem hết tất cả những gì mà Dũng chia sẻ và chúng ta làm đúng những gì mà các bước Dũng chia sẻ ở đây thì Dũng tin chắc các bạn sẽ có thể thành công một cách đơn giản và dễ dàng như chúng ta biết thì không có gì tự nhiên mà chúng ta thấy là nó ngẫu nhiên nó có thể trở thành công được cả đúng không ạ không có gì nó thể tự nhiên nó thể thành công được chúng ta cần phải nắm rõ được những cái yếu tố những cái nguyên tắc những cái hành động nào tại vì thành công nó đến từ hành động những cái hành động đúng đắn thì nó tạo ra cái sự thành công nếu cái hành động sai trái thì nó tạo ra sự thất bại nên mọi cái hành động chúng ta nó có chất lượng hay không chất lượng nó dẫn đến cái sự thành công của chúng ta thì trong đầu tư chứng khoán đó chúng ta thấy rằng là ai cũng mong muốn là kiếm được tiền trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán nhưng chỉ có một số lượng nhỏ rất nhỏ thôi ạ khoảng độ 5% các nhà đầu tư chứng khoán thành công vậy 95% các nhà đầu tư chứng khoán đi đâu ạ tại sao họ thất bại tại sao họ chưa thành công bởi vì số một số các nguyên tắc một số các nguyên lý họ không hiểu rõ được và họ mong muốn rằng là kiếm tiền thật nhanh có ai ở đây chúng ta muốn kiếm tiền thật nhanh mà trong khi đó gì ạ à, công cụ à, kiến thức quy trình chúng ta chưa nắm rõ được tại sao chúng ta lại có thể kiếm được tiền mà trong khi đó chúng ta chả có một cái kiến thức chả có một cái bài học chả bản thân chúng ta chả có giá trị gì cả đó là gì ạ đó là sự may rồi và trong video hôm nay trước khi mà chúng ta sẽ nói các quy trình để chúng ta thành công thì bạn cần phải hiểu rõ bản thân mình là ai trước tại vì nếu chúng ta không hiểu rõ cái bản thân mình hiểu rõ được uh, con người mình thì làm sao chúng ta có thể thành công được đúng không tại vì uh, những cái bên ngoài là những cái rất là khó kiểm soát mà trong những cái tại chính cái bản thân mình chúng ta không thể kiểm soát được thì làm sao chúng ta có thể kiểm soát bên ngoài được nên trước khi mà Dũng chia sẻ cái cách thức để chúng ta có thể đầu tư thành công thì bước một chúng ta có thể hiểu muốn hiểu rõ bản thân mình muốn nắm rõ được cái quy luật vận động trên thị trường ra sao muốn hiểu rõ được cái nguyên lý thì uh, có bạn có thể đọc một cuốn sách đó là 2.000 từ một phút ạ ở đây cuốn sách này có thể một số các bạn khi mà nghe cuốn sách này các bạn nghĩ là à đây đọc nhanh à, cuốn sách đọc nhanh tuy nhiên thì cuốn sách này nó chứa đựng cái nguyên lý để khi bạn đọc một sách bạn hiểu được nguyên lý không phải là bạn đọc tốc độ nhanh bao nhiêu bạn hiểu nguyên lý ở bên trong để bạn hiểu bạn từ bước hiểu từ bước biết và chuyển sang bước hành động bước làm và từ những kiến thức đó để các bạn có thể kiếm được tiền các bạn có thể chuyển đổi từ từ sách từ những cái kiến thức mà bạn được học sang những cái kiến thức và bạn hành động bạn có thể thành công ở đây là một cuốn sách cực kỳ giá trị một cái tác giả rất là trẻ tuổi Aloha Tuấn tuy nhiên khi mà Dũng đọc cuốn sách này Dũng cũng đã đọc rất nhiều cuốn sách tâm linh thì Dũng thấy rằng là cuốn sách này có thể giúp các nhà đầu tư hiểu rõ về tại sao chúng ta chưa thành công. Đây là một cái à, dấu ấn mà nếu những ai thực sự muốn đọc cuốn sách này Dũng tin chắc rằng chúng ta sẽ tìm được rất nhiều giá trị trong cái cái con đường bước đi của mình và các bạn có thể đọc rất nhiều sách khác nữa như là làm giàu từ chứng khoán hoặc là uh, những uh, bí quyết thành công rất nhiều sách của Anne Robin rất nhiều sách của uh, nghĩ giàu làm giàu rất nhiều sách khác nhưng có đã có ai đã trở thành giàu có khi đọc cuốn sách đấy bởi vì chúng ta không hiểu nguyên lý chúng ta không có môi trường các bạn hiểu đơn giản này nếu mà các bạn uh, có một cái cốc như này đơn giản đấy ạ có một cốc như này bạn rót cà phê bạn rót sữa bạn rót mọi thứ vào nhưng tuy nhiên thì tất cả những điều đó có thể sẽ không có giá trị cả nếu cái cốc này bị hỏng giống như là kiến thức bạn cho vào chứng khoán uh, kiến thức về quy trình kiến thức về rất nhiều thứ nhưng bạn không có môi trường không có môi trường thì nếu không có môi trường thì thực sự để uh, hoặc là cái môi trường của bạn không tốt thì làm sao bạn có thể thành công được nên vấn đề là cái môi trường tức là cái cốc này là cái cốc nó phải là không bị uh, bị thủng không bị vỡ thì khi mà chúng ta để mọi thứ vào thì chúng ta mới có thể uh, tuyệt vời được đúng không ạ nên ở trong đầu tư hay trong bất cứ mọi lĩnh vực nào đó chúng ta cần phải có một cái môi trường tốt phải có một cái môi trường hoàn hảo thì chúng ta mới có thể uh, trở thành thành công nhưng con quan trọng nữa là chúng ta cần phải hiểu về bản thân chúng ta nếu chúng ta muốn hiểu bản thân chúng ta chúng muốn muốn cái tâm của chúng ta nó bình an Dũng nói rất nhiều về cái sự bình an cái sự thanh thản trong uh, mỗi uh, con người chúng ta có thể một số các bạn có thể là không phù hợp với cái hệ thống phương pháp triệu dung chia sẻ có thể một số các bạn thấy rằng là uh, có một cái gì đó nó mang tính trên lý thuyết nhưng nếu các bạn hiểu rõ được những cái gì các bạn làm hay những cái gì mà Dũng làm thì Dũng tin chắc rằng mọi thứ có thể thay đổi một cuốn sách cũng gọi là phi thường trước khi mà chúng ta nói kỹ hơn đó là cuốn sách về phép màu đây cuốn sách nói về tất cả những lòng biết ơn à, bạn hiểu về cái sự biết ơn nó tạo ra năng lượng như thế nào bạn hiểu sự biết ơn nó tạo ra cái lực hấp dẫn ra sao bạn hiểu sự biết ơn nó giúp bạn như nào để bạn thay đổi cuộc đời bạn hiểu nó bạn nắm được nó bạn bạn thực hành nó thì Dũng tin chắc rằng bạn sẽ có thể thay đổi trong vòng 28 ngày tại vì nếu những cái điều đơn giản nhất cái điều nhỏ nhất bạn không làm được thì làm sao bạn có thể chiến thắng được thị trường làm sao bạn có thể uh, quản trị được cái cảm xúc bên trong mình tất cả những điều đó nếu các bạn là có thể đọc những cuốn sách như là nhà đầu tư thông minh đây là cuốn sách rất là nổi tiếng của uh, bậc thầy uh, đầu tư giá trị nhưng uh, nếu các bạn ờ, đọc kỹ thì bạn thấy rằng nó có thể áp dụng vào chiến lược đầu tư của bạn hay không bạn có thể hiểu là tính cách của bạn có phù hợp hay không bạn có nhiều tiền có thể áp dụng được nó hay không tất cả những câu hỏi tại sao bạn lại áp dụng cuốn sách này tại sao bạn phải đặt ra câu hỏi tại sao để bạn biết là bạn có thể dụ dụng nó hay không hay là bạn có thể đọc những cuốn sách như là uh, Sáng Elliot đây là những, những cuốn sách mà Dũng đã từng mua và Dũng đã từng đọc nhưng tất cả những cuốn sách này nó chỉ giúp ích một cái phần rất là nhỏ trong cái việc mà Dũng đầu tư và sau khi đọc xong Elliot đọc rất nhiều sách về đầu tư chứng khoán thì Dũng nhận thấy rằng chỉ có một số các loại sách có thể phù hợp với tính cách con người của Dũng bởi vì nếu bạn là nhà đầu tư cá nhân bạn muốn thành công thật nhanh bạn muốn là quản trị uh, cái doanh nghiệp quản trị cái số vốn của mình thật tốt thì bạn phải có một cái hệ thống giúp bạn có thể tăng trưởng giúp bạn có thể thành công giúp bạn có thể thay đổi cuộc đời một cách uh, nhanh chóng và bạn có thể kiểm soát được và trước khi chúng ta nói về những cuốn sách tuyệt vời khác thì ờ, Dũng muốn nói các bạn đó là ờ, có một cái công thức để các bạn có thể hiểu rõ hơn về các bạn cần phải làm gì đó là các bạn ờ, đọc những cuốn sách phù thủy chứng khoán ở đây nó có tầm 3 tập cơ khi bạn đọc cái cuốn sách này bạn sẽ thấy rằng tất cả những nhân vật nổi tiếng tất cả những người thành công tất cả những người tuyệt vời nhất họ đều có những tính cách họ đều có những cái nguyên lý đều có những phương pháp đều có những tư duy khác nhau nhưng tuy nhiên thì sẽ có những người có thể giúp bạn hiểu rõ được cái tính cách còn bạn của, của bạn có thể phù hợp với ai và bạn cũng đã từng nghe rất nhiều cái video của Dũng nếu những ai theo dõi những video của Dũng các bạn áp dụng các bạn ứng dụng được các bạn thấy thành công thì đó là tính cách của bạn có thể một uh, à, phần nào đó Dũng Dũng và bạn có thể sử dụng những phương pháp Dũng chia sẻ nhưng có một số các bạn thì thấy rằng là à, tôi không phù hợp tôi không có thời gian tôi không có à, nhiều kiến thức tôi chỉ đầu tư giá trị thôi hay trạng thế không phù hợp thì các bạn có thể tìm cái phương pháp khác để các bạn đọc tuy nhiên thì đây là một trong những cái công thức để tất cả các nhà đầu tư chúng ta có thể thành công đó là chúng ta nên đọc tất cả những loại sách mà chúng ta được biết ạ à khi mà chúng ta đọc sách đó thì chúng ta sẽ tìm ra cái nhân vật tìm ra những người mà chúng ta có thể mô phỏng những người mà chúng ta gọi là những người thần tượng những người mà chúng ta có thể mô phỏng và chúng ta biết rằng nếu chúng ta mô phỏng những cái con người đó chúng ta có thể thành công bạn mô phỏng là gì ạ mô phỏng là bắt chước bắt chước tất cả những gì họ làm bắt chước tất cả những người họ suy nghĩ bắt chước tất cả những hành động của họ đấy là chúng ta gọi là mô phỏng khi chúng ta mô phỏng và chúng ta đắm chìm đắm chìm tức là họ làm gì chúng ta làm ta đắm làm nhiều hơn họ nghĩ gì chúng ta cũng nghĩ và chúng ta nghĩ nhiều hơn và đấy là cái công thức để chúng ta có thể trở thành một chính thiên tài chứng khoán và khi mà chúng ta mô phỏng chúng ta đắm chìm thì cái điều tiếp theo chúng ta phải hành động chúng ta làm quyết liệt và những cái điều đó có thể nói một cách đơn giản dễ dàng nhưng tuy nhiên chỉ có một số người một số anh chị em có thể làm được thôi ạ và đây là những cuốn sách mà Dũng đã thấy rằng là nó rất là dày đúng là làm giàu trên chứng khoán dày và Dũng có rất nhiều sách của tác giả William Nam Dũng đọc Dũng nghiên cứu và Dũng thấy rằng có những lúc nó cũng thành công có những lúc thất bại tại sao nó lại thành công tại sao thất bại có thể ứng dụng được thị trường chứng khoán Việt Nam hay không nhưng phần lớn mọi người ngoài kia họ nói là thị trường chứng khoán Mỹ nó không phù hợp với thị trường chứng khoán Việt Nam đâu ạ nó không phù hợp đâu ạ các bạn đừng nghe nó bởi vì tôi cũng đã từng thất bại nhưng tuy nhiên tất cả những điều đó nó chỉ là mang tính chất gọi là giải thích một cách vô nghĩa nó chỉ cho chúng ta biết rằng là những người đó họ đang thất bại họ nói chúng ta là họ họ đang thất bại nhưng thực tế là họ đã có ứng dụng đâu họ có làm đâu họ làm việc một cách hời hợt tất cả đó là sự hời hợt hết ạ tại vì bản thân dũng cũng đã trải qua những giai đoạn đó dũng làm cái hời hợt nên dũng tạo ra sự thất bại thảm thiết và khi dũng nhận ra rằng là hãy coi những cái thất bại đấy là những bài học tuyệt vời nhất trong cuộc sống của mình hãy coi những thất bại đấy là những cái giá trị tuyệt vời nhất chỉ có thất bại chỉ có những bài học trên thất bại nó mới giúp chúng ta trưởng thành được nhiều hơn và một cái cuốn sách mà gọi là thất bại nhiều nhất đó là chết vì chứng khoán của Liam Moore cuốn sách này nó cho chúng ta rất nhiều cái giá trị về à, thứ nhất là một cái người để thành công người ta cần phải trải qua những cái bước thăng trầm như thế nào và Liam Moore là một trong những người gọi là bậc thầy những cái thiên tài đầu tư chứng khoán và đến bây giờ kể cả Mac Mini kể cả William Neal kể cả những người như tuyệt vời như Soros họ cũng yêu quý và họ cũng thấy rằng đây là một những cái cái người mà người thầy vĩ đại nhất của họ tại sao chúng ta lại không học tại sao chúng ta nghiên cứu tại sao chúng ta không hỏi những người tuyệt vời như này mà còn rất nhiều cuốn sách khác nữa nhưng đây là những cái cuốn sách mà tôi nghĩ các bạn cần phải đọc đó là chết về chứng khoán của Lý Mo làm giàu chứng khoán của William và còn rất nhiều khác nữa như là những bạn có thể đọc những cuốn sách của Mark Mini đây là một tác giả rất là tuyệt vời đây là tác giả mà có thể các bạn có thể đọc bỏ ra khoảng độ ba bốn trăm nghìn các bạn mua hai cuốn sách của ông đấy à, ông có viết ba cuốn sách tuy nhiên thì hai cuốn sách được xuất bản Việt Nam còn một cuốn sách thì các bạn có thể lên mạng các bạn có thể đa về và bạn tự dịch tại vì đây là cuốn sách đầu tay của ông đó thì tuy nhiên thì khi mà các bạn đọc những cuốn sách này các bạn hiểu được bao nhiêu phần trăm bạn nắm được bao nhiêu phần trăm thông thường khi bạn đọc sách ấy, thì các bạn cần phải gì ạ phải hiểu và biết ạ hai cấp độ đó là cấp độ thấp nhất trong đầu tư nên có rất nhiều người khi đọc sách ứng dụng vào thì có thể là họ chưa thành công và họ kết luận là sách này không giá trị với họ và bạn biết rằng là những cuốn sách về tài chính hành vi đó là phi lý trí hoặc một cuốn sách đó là mô thức uh, mô thức của của thị trường tài chính đó là những cuốn sách của những nhà đầu tư vĩ đại như là Soros thì bạn sẽ thấy rằng là tất cả những điều đó, ở trên thị trường nó đều có những quy luật đều có nguyên lý đều có những quy trình để chúng ta làm quan trọng là chúng ta không hiểu thì có cách nào để chúng ta có thể thành công có cách nào để chúng ta đi một cách nhanh chóng nhất thứ nhất bạn hãy tìm kiếm những người thành công xung quanh bạn để bạn học họ bạn mô phỏng họ cái thứ hai bạn có thể đọc những cuốn sách mà dũng chia sẻ đó là những sách của Mark Mini cuốn sách của William Neal cuốn sách của Lee Moore cuốn sách của Soros tất cả những cuốn sách đó đặc biệt là một cái giáo trình mà dũng gửi ở các bạn trong cái phần dưới ở dưới ở phần trên tức là bạn có thể xem lại những cái giáo trình ở phần dưới đây là à, bạn có thể xem lại cái video này giáo trình viết A bạn xem được về giáo trình viết A bạn hiểu được nguyên lý hoạt động của viết A như thế nào bạn hiểu là uh, nguyên lý cung cầu nguyên lý nỗ lực thành công nguyên lý nhân quả tất cả những nguyên lý đó nó đều có thể giúp cho bạn chuyển đổi một cách đơn giản dễ dàng tuy nhiên khi bạn học cái phương cái quá trình này Dũng tin chắc là bạn cũng cần phải có thời gian chứ không thể nào khi bạn học có sự chuyển đổi ngay nhưng quan trọng là có tin nó hay không ạ quan trọng là bạn, cái tâm của bạn tại vì có rất nhiều người trong quá trình đầu tư các bạn đã bị thị trường nó đánh nó đang gục bạn bao nhiêu lần rồi nó đánh gục bạn bao nhiêu lần rồi và mỗi một lần khi bạn hồi bạn lại tiếp tục tham gia thị trường thì bạn đã cái tiềm thức của bạn nó luôn luôn nhận ra những cái sai lầm của bạn và bạn bắt đầu lo lắng sợ hãi và đó chính là nguyên nhân dẫn đến thất bại và cái cuốn sách biết ơn đó, nó đã giúp bạn có thể chuyển đổi được từ những cái thất bại đó thành những bài học và giúp bạn chuyển đổi rất nhanh không phải là hôm nay Dũng muốn chia sẻ các bạn những cái cuốn sách tuyệt vời như này mà Dũng biết rằng là có quá nhiều người kia họ đã thất bại bởi vì họ không muốn làm gì họ chỉ mong muốn lên thị trường ly lên và group kín hở uh, muốn là cho ai đó một cái cổ phiếu nào đó để mua và trong đó họ không biết là cổ phiếu đó vận động ra sao những cái video mà Dũng chia sẻ các bạn thấy rằng tất cả những cái giá trị những cái phương pháp những cái cốt lõi bên trong Dũng đều uh, gửi đến quý vị các bạn để các bạn hiểu rõ hơn để các bạn có thể nắm rõ được cái cái nguồn gốc của sự phát triển của cổ phiếu có những người khi mà tham gia có thể một cổ phiếu mà Dũng chia sẻ nó không thể tạo ra ờ, một trăm phần trăm thành công được có những cổ phiếu có thể nó tạo ra thất bại nếu bạn muốn thành công thì hãy tập trung vào gì ạ tại sao câu hỏi tại sao tại sao hãy tập trung vào câu hỏi tại sao hay là chúng ta tập trung vào giải quyết vấn đề chứ đừng đi tập trung quá nhiều vấn đề tất cả những ai tập trung vào vấn đề đó là tạo ra quá trình thất bại tức ai những tập trung vào gì ạ giải quyết vấn đề đó là những người người thành công và tất cả những điều đó chúng ta có thể thay đổi một cách nhanh chóng đó là cái bước để chúng ta có thể tiến lên trong một cái uh, trở thành từ con người Ờ, thất bại từ con người khó khăn từ con người mà như chúng ta đang có ở đây trở thành những người thành công trở cho người được uh, nhiều người yêu quý trở con người được có thể giúp đỡ được nhiều người khác bản thân Dũng Dũng đã giúp được rất nhiều các anh chị em đặc biệt là uh, Dũng đã có rất nhiều các um, học viên của mình đã trở thành những cái uh, người đào tạo Việt Nam bởi vì thực tế là một cái cái chương trình về đào tạo nó không phải là như chúng ta nghĩ Ờ, với cái việc mà đào tạo kiến thức mà Dũng có thể chia sẻ kể cả giáo trình kể cả những cuốn sách mà Dũng chia sẻ với quý vị các bạn rất nhiều các bạn có thể đọc các bạn có thể nghiên cứu nhưng quan trọng đó là trải nghiệm khi bạn có trải nghiệm thực đặc biệt là làm làm sao để làm làm sao để thực hành trên thị trường đó mới là cái cách để chúng ta có thể đi ngắn bước đi ngắn nhất trong quá trình đầu tư bước đi ờ, tắt trong quá trình đầu tư bạn có thể xem tất cả những video của Dũng bởi vì Dũng luôn luôn tạo ra những video ngắn nhất có giá trị nhiều nhất để cho giúp cho các bạn thành công và tới đây Dũng còn nhiều video uh, gọi là những video uh, Dũng gọi là đầu tư cho người mới bắt đầu nếu các bạn nào thực sự mà mới tham gia thị trường thì có thể đợi những video đấy trong cái uh, chuỗi video tiếp theo của Dũng trong thời gian tới còn những cái bạn nào đã đầu tư thực sự uh, đã có uh, một vài tháng kinh nghiệm 3 đến 6 tháng hoặc nhiều hơn thậm chí một vài năm rồi mà chưa có kết quả chưa có kết quả các bạn nhớ nhá chưa có kết quả thì có thể tham gia vào những chương trình của Dũng hoặc là bạn có thể có những chương trình khác bạn tham gia nếu bạn thấy là cái chương trình đó nó để phù hợp với tính cách và bạn nghĩ rằng là bạn có thể thành công được bởi vì thành công nó phải đến từ đo lường đó phải đến từ sự đo lường các bạn phải hiểu rõ được mỗi một cái video Dũng chia sẻ bạn có thể ghi ra bạn ghi ra trên giấy và bạn đo lường xem là trong một tháng trong một thời gian nó có kết quả với bạn hay không đây là cách tốt nhất để bạn đánh giá một cái, cái điều gì đó chứ không phải là bạn đánh giá theo một cái cảm xúc cảm tính của mình và việc mà chúng ta đầu tư uh, thì chúng ta nên, đọc sách để chúng ta có những cái cảm nhận mà chúng ta hiểu rõ hơn về nó nhưng tuy nhiên thì nếu chúng ta đọc sách uh, thì đó là điều rất tuyệt vời và chúng ta có thể có những cái trải nghiệm mà ờ, ờ, góc độ nào đó nhưng tuy nhiên thì cái thời gian để chúng ta tăng trưởng thời gian phát triển sẽ có thể mất nhiều thời gian hơn còn nếu chúng ta có thể tìm ra cho mình một người có thể đi cùng đồng hành với mình tức là cái môi trường của mình cái môi trường mới là yếu tố quan trọng vì nếu chúng ta có môi trường nó giống như cây cốc á cái cốc có thể bị thủng và chúng ta có thể đưa vào rất nhiều gì ạ? kiến thức về chứng khoán kiến thức về phái sinh kiến thức về Ờ, kỹ thuật kiến thức về cơ bản tất cả kiến thức đó nhưng cái môi trường nó bị thủng đúng không ạ cái môi trường cái môi trường nó không có môi trường thì thực sự là chúng ta rất khó để thành công uh, đó là những cái điều gì mà Dũng muốn chia sẻ chân tình với tất cả anh chị em không phải là Dũng muốn uh, gửi đến chúng ta là các bạn có thể học chương trình của Dũng hay là không học nhưng tất cả một chương trình để các bạn muốn phát triển các bạn muốn thành công thì có bước đầu tiên các bạn cần phải hiểu rõ về chính mình đó là các bạn về mua một cuốn sách đó là đọc 2.000 từ một phút để các bạn hiểu rõ là tất cả quy luật nó vận động ra sao bạn đã học được những cuốn sách về lòng biết ơn để bạn ờ, đưa cái tâm mình tâm mình ở mức bình an sau khi bạn có cái bình an trong tâm bạn có sự biết ơn chính bản thân những người mà có thể giúp bạn thành công những người cha người mẹ những người xung quanh của bạn tạo ra sự bình an bên trong thì bạn đọc những gì mọi thứ nó có sự chuyển biến rất là nhanh đúng không đó là những điều rất tuyệt vời và bạn có thể đọc rất nhiều sách chứng khoán bạn có thể nghe sách nói sách nói bên chị trên uh, YouTube rất là nhiều bạn có thể nghe những cuốn sách đó và bạn biết rằng là cái sách nào cái cái chương trình nào nó phù hợp tính cách của bạn và bạn hãy mô phỏng nó chỉ có mô phỏng nó mới thành công chỉ có mô phỏng chỉ làm điên cuồng nó mới thành công và cách nhanh nhất đó là tìm cho mình một cái người mà có tính cách con người mà bạn có thể nghĩ rằng có thể giúp bạn thành công thì đấy là cách nhanh nhất giúp bạn thành công bạn đi tắt bởi vì Dũng biết rằng là năm 2000 21 22 Việt Nam có thể trở thành nguyên nổi Việt Nam có thể bước vào một cái uh, thị trường chứng khoán tuyệt vời nhất trên thế giới Việt Nam có thể bước vào nền kinh tế tốt nhất thế giới Việt Nam có thể là chúng ta có thể kiếm được nhiều tiền nhất chưa bao giờ có thể kiếm được tiền nhiều nhất trong thị trường chứng khoán bởi vì trong mỗi đất nước á, nó chỉ có một giai đoạn nhất định thôi nó chỉ có một thời điểm nhất định thôi nếu chúng ta có kiến thức ờ, chúng ta đủ lượng ở thời điểm này thì Dũng tin chắc là khi mà cơ hội nó đến chúng ta sẽ phải kiếm được rất nhiều tiền chúng ta có thể trở thành nhà đầu tư chứng khoán thành công chúng ta có thể đẩy thay đổi cuộc sống chúng ta thay vì chúng ta mất mát thay vì chúng ta đổ lỗi cho số phận thay vì chúng ta đổ lỗi cho người khác thay vì chúng ta luôn luôn tìm cách để đổ lỗi cho một ai đó thì đó làm cho con người chúng ta chỉ đi xuống mà thôi hãy sống một cách uh, có trách nhiệm với bản thân hãy sống một cách uh, nghĩ ừ, coi cái việc mà mọi thứ nó đến với mình đó là những món quà tuyệt vời nhất và coi mọi thứ nó là những cái uh, điều mà cuộc sống nó phải mang đến cho mình và Dũng tin chắc rằng là tất cả những anh chị em yêu quý Dũng đã đang có mặt ở đây chúng ta hiểu những cái cái cái, cái thông điệp và muốn chia sẻ đó là nếu chúng ta muốn đầu tư thành công nếu chúng ta muốn trở thành những nhà đầu tư vĩ đại nếu chúng ta muốn thay đổi cuộc sống này thì chúng ta bắt buộc phải thay đổi từ chính bản thân chúng ta không thể ai có thể thay đổi được đó là hãy tìm cho mình những cuốn sách để chúng ta có thể đọc à, những cuốn sách về đầu tư tăng trưởng tại vì đấy là những cuốn sách mà có thể giúp cho các nhà đầu tư cá nhân thành công một cách nhanh chóng tại vì nếu các bạn có thể đọc rất nhiều sách nghiên cứu nhiều sách nhưng Dũng cũng đã có hàng tủ sách hàng trăm cuốn sách hàng nghìn cuốn sách tất cả những thể loại về đầu tư chứng khoán thì đến lúc này Dũng đã chia sẻ và giúp đỡ được rất nhiều anh chị em có thể thay đổi cuộc sống của mình năm 2017 Dũng có một ờ, người bạn người bạn ở HC à, ờ, bạn ấy có 160 triệu sau quá trình bạn đầu tư nó còn 80 triệu à, ờ, 80 triệu và đến cuối năm bạn đã có một cái tài sản là 2 tỷ đồng từ cái 80 triệu đó các bạn thấy một con số rất nhỏ nhưng vì mà bạn thay đổi bạn quyết tâm trước đó thì bạn làm gì ạ bạn làm một cái uh, gọi là trình dược ạ mỗi tháng lương đến hai ba mươi triệu và bạn quyết tâm nghỉ từ lĩnh vực đó để bạn đầu tư và khi bạn mới đầu tư thì bạn thu lỗ đấy, mất một nửa và sau đó thì bạn đã đầu quyết tâm bạn làm thì trong một năm thôi năm 2017 bạn đã có một cái uh, khối tài sản rất là lớn và còn rất nhiều người khác có đã rất nhiều người cũng đã từng ly dị gia đình à, đã người bỏ nhau đã có rất nhiều thứ khác bởi họ thay đổi tư duy khi họ thay đổi tư duy họ thay đổi và Dũng đã gặp rất nhiều anh chị em mà không muốn thay đổi tư duy thì mong muốn là Dũng chia sẻ một vài cổ phiếu để mua và khi mà nó bị sai thì bắt đầu có những lời lẽ nó không được tích cực ờ, Dũng mong rằng nếu anh chị em ờ, đó đang có mặt ở đây thì đây là một cái thông điệp mà muốn gửi đến đó là hãy chịu trách nhiệm với bản thân Đấy, cuộc đời nó là gì ạ là, là những món quà tuyệt vời của chúng ta cuộc đời đó là gì ạ à, chúng ta có duyên chúng ta mới gặp nhau ở đây đúng không ạ chúng ta có duyên chúng ta mới có thể có những cái cái chia sẻ nhau ở đây và triết lý của một cái năm đặng kim cương dũng rất là thấu hiểu đó là muốn thành công chỉ giúp người khác thành công chúng ta mới thành công được và đây là một cuốn sách mà rất là tuyệt vời hoặc nếu những ai đã đọc về học về năm đoạn kim cương thì các bạn sẽ thể hiểu rõ rằng là dũng mong muốn như thế nào để giúp chúng ta thành công đó là cái cái sự sự bên trong của Dũng Dũng mong muốn mong muốn mong muốn và nếu các bạn nào thực sự ờ, thấy những chương trình này Dũng thực sự có ích cho quý vị các bạn thì hãy đăng ký kênh ở dưới hoặc nếu các bạn nào mà chưa tải được cái gì cái giáo trình của Viết A thì có thể là, ờ, bạn xem ở cái phần ờ, video hôm qua và Dũng có thể uh, ghi ở phần dưới này đó là hoặc là ở trong cái video hôm nay thì Dũng cũng up ở phần dưới để các bạn có thể đài về còn những các bạn nào muốn tham gia chương trình đào tạo đầu tư như nhà vô địch vào tối ngày 19 tức là hôm nay à, tối ngày mùng 9 hôm nay là mùng 7 thì bạn có thể đăng ký sớm bởi vì chương trình đó thì Dũng đào tạo trực tiếp ạ đào tạo mang tính chất là trực chiến chứ không phải đào tạo mang tính chất lý thuyết nên khi mà chúng ta đăng ký sớm để chúng ta có thể được học những cái chương trình trước trước khi mà chúng ta thực hành ngay đó là những cái giá trị mà Dũng muốn giúp thay đổi rất nhiều anh chị em giờ thay đổi cái nền uh, đầu ờ, thay để cái chứng khoán Việt Nam trở nên đầu tư tốt đẹp hơn à, một lần nữa thì ờ, xin cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đang có mặt trong cái buổi tối tuyệt vời ngày hôm nay chúc các bạn có những ngày nghỉ cuối tuần tuyệt vời và nếu các bạn thấy là những video mà Dũng chia sẻ thực sự có ích thì hãy đăng ký kênh và nhớ ấn chuông nhé để ngày mai khi mà những video mà Dũng phát thì bạn cũng là những người đầu tiên có thể xem những video này hãy nhớ ấn chuông ạ ấn chuông để tiếp tục theo dõi những video mà Dũng chia sẻ trong thời gian tới xin cảm ơn các bạn rất nhiều